bạch thầy cái con có ý nghĩ này là mình ờ, có cái niệm xấu là do mình ờ, cái lòng bạch đó là do mình suy lý thắc ý còn nếu mình dùng vô lậu để mình quét còn nếu trường hợp mà cái niệm là nó như lý thắc ý thì thế nào à, cái như lý thắc ý là cái pháp rồi con nó pháp rồi ừ, nó pháp là nó là thành pháp giác chi rồi à, nó sẽ vô rồi nó là thành pháp giác chi rồi cái uh, về cái nhân quả của cái chùm nhân quả của gia đình của mình đó là cái nhân quả của quá khứ chứ không phải là hiện tại nữa. còn cái nhân quả hiện tại con làm một điều ác nó sẽ sinh ra những cái người mà làm ác mà họ chịu lãnh những cái quả khổ của nó trong cái hành động ác của con là cái nhân quả đó cái nhân quả mà cái để mà tái sanh để thành một cái cái, cái duyên mà nhân quả sau này đó là cái chùm nhân quả của mình đó, là cái chùm nhân quả sau khi con bỏ thân á, thì những cái từ trường mà còn lại cuối cùng để tái sanh cho con á, thì cái từ trường đó hoàn toàn là nó sẽ thành ra cái môi trường sống xung quanh đó là những người mà con sẽ quen biết như cha mẹ anh em chị em ruột thịt đó là cái môi trường của nhân quả thuộc về cái cái, cái, cái nhân quả của khi mà con bỏ thân này nó thành cái nền tảng nhân quả của chúng ta còn cái nhân quả mà hàng ngày của con đó và cái nhân quả đó là để trả dai dai trả những cái quả ví dụ như con ăn thịt gà thì cái hành động mà con giết gà con nấu cháo rồi con làm cái này kia rồi con ăn uống những hành động ác đó đó nó thành cái từ trường nó đi sanh lạnh những con gà nó là nó luôn luôn nó có những cái quả nó cũng như một cái trái mít ờ, một cái mít nó ra nhiều trái rồi cái trái mít nó nó có nhiều hộp nó nâng lên thì trong khi con sống con đang sống chứ nhưng mà nó có những cái quả của con rồi nhưng cái quả đó lại trả cái nhân quả thiện ác của con thôi con hiểu không còn cái nhân quả mà cuối cùng gọi là cận tử nghiệp đó con hiểu cái cận tử nghiệp chưa cái cận tình nghiệp đó là cái môi trường nhân quả cho con để con tiếp tục trong những cái hành động của con thiện ác đó nó quân lại nó thành ra một cái cái, cái, cái những cái người kế tiếp đó nó ở trong cái môi trường những người thân quý thuộc của mình để trả dai chẳng hạn mình muốn cái gì đó họ cản trở làm cho mình buồn tức đó là nó cái nhân quả trả dai còn mình muốn gì đó họ giúp đỡ họ an ủi sách tấn mình đó họ làm cho mình thích thú nữa đó đó là cái nhân quả thuận thuận duyên với người chiên những cái người đó cứ thương mình mà mình cứ phá hoài người đó là à, ví dụ như đứa con nó, nó khóa của cải lắm mà cha mẹ cứ thương đứa đó thấy bao giờ cũng dồn cái đứa đó thì tức là nợ nó đó là cái chừng nhân quả cái nền tảng nợ dai của nó nó hiện qua một cái cái, cái, cái cận tự nghiệp còn cái kia là cái nhân quả nhân quả của từng cái phút giây mà chúng ta tạo những cái ác mà nó thành cái nhân quả đó để trả dai những cái hành động ác thiện của chúng ta mà à, ngồi không cái nhân quả cho nên con thấy còn ờ, có tuy là một cái cây xài tuy là một cái cây xài nó ra nhiều quá nhưng mà có những cái quả con thấy nó nó nó nó lên nó, nó ra cái trái của nó cái, cái đặc tính của nó nó gần như cái trái mẹ của nó nhưng mà có trái xài nó lại lên cái cây nó ra cái xài nó lại lai đi nó chua hơn thôi thấy không nó do cái ác hay cái thiện của nó tức là những cái cái điều kiện đó là suốt trong cái quá trình con người sống á, thì nó đều có những cái nhân cái quả của nó kêu là nó không phải là một một cái cái, cái hạt cái nhân không mà nó nhiều cái nhân ở trong đó và cuối cùng cái tận tận người nghiệp đó, đó là cái người đó đi nó cũng là cái nhân quả chứ không phải là cái người đó có có linh hồn đi tới sanh đâu mà cũng là nhân quả nhưng mà nhân quả cận tử nghiệp cái người đó sắp chết rồi từ trường lý gì con thấy cái cuối cùng cái cuối cùng của cuộc sống của chúng ta nó cũng còn ở trong cái hành động thân miệng ý của họ con hiểu không cái hành động thân miệng ý của họ. bây giờ con còn trẻ này con làm những cái điều ác thì nó có cái nhân quả nó cũng tiếp tục nó nó sanh rồi nó thọ lấy những cái khổ rồi nhưng mà khi mà gần chết con con rên la con lăn lộn cái mà rên la lăn lộn đó nó sẽ tương ứng với ai đó thì cái từ trường mà rên la lăn lộn đó là cái cận tự nghiệp của con khi mà có phát tở thì cái tự nghiệp đó thì nó tương ứng với cái chùm nhân quả của nó là nó sanh lên cái chỗ đó là nó nó nó thành ra coi như là những người thân cha mẹ của mình anh em ruột thịt của mình dòng họ của mình không một chùm nữa để mình sống lần đó nó có cái nghịch cái thuận nó để mà nó trả dài với nhau chứ không có cái gì khác nữa cho nên mình đứng ở trên góc độ đó mình biết cái cận tự nghiệp và cái nghiệp chưa phải cận tự bởi vì nghiệp đi tái sanh mà cái nghiệp là cái thói quen cái ác pháp cái hành động của mình nó tiếp tục nó tái sanh bây giờ mình làm ra thì nó tiếp tục nó tái sanh chứ nó không có đi đâu hết nó tương ưng rồi nó tái sanh còn cái tận tự nghiệp là khi mình bỏ cái thân này không còn cái thân này nữa tức là mình chấm dứt cái thân này không còn làm điều thiện điều ác đi nó hoại diệt rồi thì nó chấm dứt nó hết cái cái, cái, cái, cái hành động thiện ác của cái thân này rồi thì đó là gọi là cận tự nghiệp thì cận tự nghiệp đó trước khi mà con nhắm mắt con chết á thì nó có cái hành động thiện ác của nó chứ không phải là không bởi vì con đường nhân quả mà con thấy từ khi tôi sinh ra cho đến khi mà tôi chết tôi luôn luôn luôn tôi làm những cái hành động thiện ác chứ không có cái gì khác cho tới giờ chết tôi cũng còn cái thiện ác đó cho nên đâu phải là những cái trái mít cuối cùng đó nó nó mới lên cái hộp của con mà những cái mít đầu tiên của cây mít đâu có nghĩa là nó nó chờ cho tới cuối cùng con chết nó mới sanh đâu cho nên gì đã nó nhưng mà những cái trái mít đó hiện giờ nó sanh để nó trả cái quả khổ đau mà do chính con làm còn gì tận tự nghiệp là cái cái cái thân mà hiện tại con nó sẽ hết nó cuối cùng nó không làm cái nhân quả nữa bị nó chết rồi nó không làm nữa mà nó không làm nữa thì cái nhân quả mà trước khi chết nó cái đó nó bắt đầu nó tiếp tục nó sanh đó đó là bây giờ cái môi trường đó nó thành cái môi trường thân nhân của chính cái cận tư nghiệp đó còn cái kia là những cái người thân của nó à, nó cũng tái sanh nó làm con người đi nhưng mà nó trả những cái quả đó là nó cũng tương ưng với cái những cái, cái, cái người khác nó cũng giống nhau như vậy nhưng mà khi mình bỏ thân này rồi cái cận tự nghiệp đó nó trở thành cái nền tảng của cái những người thân cuối cùng của mình đó mình thấy cái cận tự nghiệp đó nhưng mà từ cái chỗ đầu tiên cho đến cái chỗ cận tự nghiệp cuối cùng nó vẫn là nhân quả nó vẫn là nhân quả nhưng mà mỗi cái cái hành động thiện ác thì nó nằm ở trên cái từ trường cái, cái nền tảng nhân quả thiện ác nó cũng có cha mẹ dòng họ con nó sanh ra con gà thì nó cũng có cha mẹ của con gà rồi cái môi trường nó nó hoặc là con gà của nông dân đó thì nó thả đi rộng rãi nó bươi chỗ này chỗ kia nó ăn còn con gà công nghiệp đó thì nó nhốt ở trong cái lồng như vậy thì nó không có rộng rãi thì do đó do nó tương ưng nó do tương ưng cái môi trường nó nó sống ở trong cái công nghiệp cho nên vì vậy nó nhốt ở trong cái lồng nó bỏ gạo thóc nước đó cho con gà đó cứ ở trong đó lấn vấn nó ăn thôi cho nên con gà này nó khổ sở như con gà bị nhốt tù con hiểu không còn cái con gà mà cuối cùng mà nó xanh á mà nếu mà con còn ăn thịt gà nó xanh á mà giờ phút cuối cùng con sắp chữa chết rồi sao bây giờ tao thèm thịt lắm tụi bay cho tao con gà tao ăn là tao chết thì tao mới vui chứ còn bây giờ mà không có con gà là chắc tao chết tao thèm lắm thì bắt đầu con cái nó cắt bỏ con gà nó đem làm thịt cho ông này ăn ăn vừa rồi ông ngáp cái ông chết thì đó là ông sẽ thành con gà mấy con con hiểu không mà con gà này á thì nó lại nó nó nó nó lại tương ưng với cái môi trường của nó là con gà của ông nông dân cho nên như vậy mà nó trời ơi, nó đi rộng rãi nó ăn nó bư cái này nó phá cái kia vì cho nên cái nhân quả của nó là bị mấy thằng con nó ươi phá nó nó lấy cây nó phá thấy không còn con gà con nghiệp nó bị phá <laughs> con hiểu cái đó là môi trường của nó mà cho nên nó bị phá nó hoặc là bị đuổi đuổi hoặc ba con chó nó dí nó thắng quá trời con hiểu cho đó tại vì cái môi trường của cái nhân quả đó nó như vậy cái từ trường nó như vậy cho nên cái nền tảng như vậy nó con hiểu không còn con gà công nghiệp nó trả cái quả nó trả quả bây giờ con hồi con đang còn sống con rằng chưa có chết nó chưa phải tận tự nghiệp mà cho nên vì cái nhân quả đó nó sẽ tương ưng với cái sự mà ăn thịt của con để nó trả là con quạt con gà cái, cái hành động của ác của con nó sẽ thành con gà người ta nhốt ở trong đó người ta nuôi người ta đem lên làm thịt thôi nên nó không có được chạy mà chó không dí thì người ta cũng không bị pha nó nó là những cái nhân quả nó, tương ưng nó phải đúng nó đúng cái chỗ đó đó, đó là cái cái vấn đề mà nhân quả của những người thân thuộc mình là cái nền tảng của nhân quả mà trong cuộc sống của chúng ta nó trở thành cái nền tảng đó nhưng mà nhất là cái cận tử nghiệp